Hello, xin chào tất cả anh em đã quay trở lại với kênh hai lúa số kèo của mình. Thì bây giờ mình sẽ nhận định thêm cho tất cả anh em một cái giải La Liga 2 để anh em có những cái giải mã kèo anh em chơi. Thì anh em cũng biết tới hiện tại tới bây giờ thì nó cũng đang chuẩn bị vào cái giải lượt về của vòng uh, tứ kết cúp C1 rồi nha anh em. Bởi vậy à, các ờ, đội bóng nó đang ngưng để à, chuẩn bị về được à, về của cúp C1 thì mình bởi vậy mình mới nhận định thêm cho tất cả anh em cái giải La Liga 2 để anh em có những cái mã kèo anh em chơi nha. Thì bây giờ mình sẽ tiến vào nhận định cho tất cả anh em cái trận giữa thằng Levante và thằng Mirandes. Thì anh em thấy à, hai này gặp nhau vào lúc 2 giờ ngày 18 tháng 4 nha anh em. Thì anh em thấy trên cái bảng xếp hạng á à, của La Liga 2 thì thằng Levante đang đứng vị trí thứ năm trên bảng xếp hạng và có 61 điểm sau 35 vòng đấu, đang cách cái vị trí đang cách cái vị trí đầu bảng xếp hạng với 4 điểm thôi nha anh em nhưng mà đang sau vị trí đang sau uh, vị trí đầu bảng với um, uh, một trận nha anh em thì bởi vậy trong cái trận này trong cái mùa giải này thì Levante đang có một cái phong độ rất tốt nếu mà Levante thắng trong trận này thì Levante sẽ vươn lên cái vị trí thứ top 3 trên bảng xếp hạng. Nếu mà vươn lên được vị trí thứ hai trên bảng xếp hạng thì mùa uh, mùa sau thì uh, Levante sẽ được uh, tiến lên giải đấu La Liga uh, của thằng Tây Ban Nha để uh, thằng uh, Levante đá nha anh em. Thì trong khi đó thằng Milandes thì anh em thấy đang đứng vị trí thứ 17 trên bảng xếp hạng và có 42 điểm sau 35 vòng đấu. Thì thằng uh, Lavandes này cũng đang có một cái vị trí an toàn trên bảng xếp hạng nha anh em thì mình sẽ tiến vào phần thành tích gần nhất của hai đội thì anh em thấy bên phía đội chủ nhà là Levante trong 10 trận gần nhất Levante chỉ để thua đúng một trận là thằng Hu thôi nha anh em còn trong khi đó Levante đã thắng được 4 trận và để hòa tới 5 trận thì cái phong độ của Levante đang rất tốt trong những trận gần đây nhất còn ở thành tích mà chơi trên sân nhà của Levante thì anh em thấy Levante chơi trên sân nhà chưa để thua trận nào nha hai trận hòa và hai trận thắng nha còn trong khi đó phong độ của thằng Mirandes thì anh em thấy thằng Mirandes trong 10 trận gần nhất Lee Mirandes chỉ thắng được 3 trận nè để thua 4 trận và để hòa 3 trận thì cái phong độ của thằng Mirandes trong cái mùa này cũng không tốt cho mấy nha anh em có nguy cơ còn bị tuột hạng nữa nha anh em thì anh em thấy đang đứng vị trí thứ 17 mà cách vị trí đèn đỏ chỉ có hai bậc thôi và cách đó chỉ có 6 điểm thôi nhưng mà nếu mà Milandes có thể thắng được những trận sau thì Milandes sẽ có một giữ một cái vị trí được an toàn còn nếu mà để thua thì Milandes sẽ có cái cơ hội là tụt xuống cái vị trí ờ, đèn đỏ dưới bảng xếp hạng để mùa sau xuống đá La Liga 3 luôn nha anh em thì mình sẽ tiến vào cái phần mà thành tích hai này gặp nhau thì anh em thấy trong ba lần đối đầu thì hai ba lần thằng Levante đều thắng với cái tỷ số cách biệt từ một bàn đến ba bàn nha anh em nên em thấy lần gần nhất đi lượt đi của thằng La Liga 2 á, thì thằng Levante đã thắng trên sân nhà của Mirandes với cái tỷ số 1-0 trong khi đó là Levante là cái đội sân khách nhưng mà đã thắng với cái tỷ số 1-0 đợt này đấu trên sân nhà của Levante sẽ rất là khó cho thằng Mirandes trong cái trận này thì mình sẽ tiến vào cái phần mà hai này đấu nhau gặp nhau ở trận lượt đi nha anh em đó cái trận đó thì Milan D là cái đội sân khách à, lộn thằng à, Levante là cái đội sân khách nhưng mà vẫn ăn với tỷ số 1-0 thì trong trận đó thằng Levante chỉ chấp có mã kèo là 0,25 thôi nhưng mà thằng Levante đã ăn với cái tỷ số 1-0 trong khi đó lượt về thằng Levante đang chấp với cái mã kèo cực kỳ cao trong cái trận này luôn thì anh em thấy cái đội hình ra sân lúc đó là gì tại bên phía um, Milandes chơi với sơ đồ là 442 bên phía levante cũng chơi với sơ đồ là 442 thì anh em thấy hai thằng này nó chơi sơ đồ cực kỳ giống nhau nhưng mà thằng Levante cực kỳ mạnh trong cái mùa giải này luôn thì anh em thấy trong cái trận đó à, góc góc thì à, có 11 quả góc thì anh em cũng có thể đầu tư cái mã tài góc trong những cái à, giải La Liga 2 này cũng rất là ok nha đây thì mình sẽ tiến vào cái phần à, cái phần à, tỷ lệ kèo mà nhà cái đưa ra trong trận này cho tất cả anh em luôn thì anh em thấy lượt đi thằng Levante chỉ chấp có mã kèo 0,25 nhưng mà lượt về nhà cái đang đánh giá cao thằng Levante đang muốn vươn lên vị trí đầu bảng xếp hạng để có thể đấu ờ, La Liga trong lên hạng La Liga trong mùa sau để um, có thể gặp những ông lớn ở La Liga thì nhà cái đưa ra với cái mã kèo là Levante chấp tới một quả và tài xỉu 2.5 thì anh em có thể đầu tư vào cái đội chủ nhà chấp một được nha thì à, đó là những anh em nào đang chơi ngoài qua thầu qua cò còn những anh em nào mà chơi trong trang giống như mình á, thì anh em có thể đầu tư cái mã kèo là Levante khóc chấp 0.5 hoặc là chấp 1 chấp 0.75 trong à, cái lúc là sàn 5 đến 7 phút kèo nó sẽ tuột anh em vào kèo thì tỷ lệ anh em thắng nó sẽ cao hơn nha thì mình sẽ tiến vào cái phần chốt kèo cho tất cả anh em trong cái trận này luôn thì đây anh em thấy mình chốt kèo cho tất cả anh em là nằm thằng Levante thì mình chốt cho tất cả anh em bốn cái mã kèo trong cái trận đấu này thì anh em có thể đầu tư giống như mình bốn cái mã kèo là anh em nằm Levante chấp 0,75 chờ ra sân tầm 5 đến 10 phút kèo nó sẽ tụt 0,75 á thì anh em vào cái mã kèo Levante chấp 0,75 tỷ lệ anh em thắng sẽ cao hơn. Và thêm anh em nằm thêm một cái mã tài trận cho mình là 2.5 nữa. Góc hiệp 1 thì anh em cứ nằm tài 4.5 nguyên trận thì anh em cứ nằm 9.5 tài đó là bốn cái mã kèo mà mình chốt cho tất cả anh em trong cái trận La Liga 2 này giữa thằng Levante và thằng uh, à, Mirandes thì anh em nào mà đang chơi ngoài quả thầu quả cò không thể chơi được những mã kèo gốc này nè chủ yếu trong những cái mùa trận này anh em chơi à, là đầu tư mạnh tay là mạnh tay những mã kèo gốc còn những cái mã kèo trận anh em nên đầu tư nhẹ tay thì mấy anh em cũng biết rồi cuối mùa giải nó rất là khó đá nhà cái đưa ra những cái mã kèo trên trời dưới đất thì anh em đã không có thể nào vô được còn anh em có thể đầu tư gốc nè